Dạ vâng, xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhóm kính à, Chào mừng anh em đã quay lại với kênh video của em live với các nhân Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Và cũng như những cái video thường lệ Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em về những cái dòng sản phẩm của công ty Factor Việt Nam à, Và anh em có thể được à, nhìn thấy đây à, ngay trước à, màn hình của mình Đây chính là những cái dòng sản phẩm máy đục dập Đây là những cái dòng sản phẩm với mức vốn đầu tư thấp à, Và cái biệt được à, và tại sao có sự khác biệt được tại sao có sự khác biệt về giá của giữa những cái dòng sản phẩm này thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về uh, thứ nhất đó là chức năng uh, của những cái uh, dòng sản phẩm được nhập xem là chúng ta làm những cái hệ thống này sẽ sử dụng được nhập nào và thứ hai đó là sản phẩm hàng nhập khẩu với hàng trong nước có khác nhau làm sao và mức giá thành về chức năng của đường thực phẩm hóa được nhập à, và tiện thể anh em đến xem video hãy ấn đường link của like và nút đăng ký kênh để có thể là xem thêm những cái video mới cũng như là à, ủng hộ em để em là tạo ra những cái à, à video bổ ích hơn à, những cái video giới thiệu thêm về những chức năng cũng như cách vận hành hoặc là khắc phục những cái tình trạng lỗi từ những cái máy sản xuất lỗi nhân à, và trong video như anh à, em thấy thì em cạnh em đang hiện tại đang có ba con máy độc dập à, đây là những cái con máy độc mà tương đối đầy đủ nhất à, tại vì à, hiện tại thì nếu chúng ta cầm một con máy để độc dập đầy đủ nhất thì nó sẽ rơi vào à, à những cái con độc dập thì mình giao không nổi nhưng đây là những cái con máy độc dập tùy theo những cái vùng miền để anh em khách hàng chúng ta có thể là dễ dàng đầu tư sử dụng à, ví dụ như khi anh em ở khu vực miền bắc chúng ta hay làm về nhân miền pháp hoặc là nhân bắc cả Em à, và sản phẩm à, đầu tiên em sẽ giới thiệu đến mọi người đây là con máy à, đột nhập ở Sinva 93 à, và con máy này nó sẽ có 11 dao và em bảo đây là máy đột nhập Sinva 93 thì anh em biết là nó sẽ làm cho nhôm pha và hệ đó là hệ nhôm 93 À, và nó sẽ giúp anh em là giải quyết được uh, trên những cái uh, nhôm chỉ thuộc trong cái hệ nhôm này thôi thì uh, thường thì ở khu vực miền Bắc thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều cho cái uh, loại máy độc giảm này à, và máy thì được uh, thiết kế với nồi hơi thành tầng bằng nhôm và chứa đầy đủ cái lượng hơi cho anh em sử dụng à, và chất liệu coi hết thì rất là cứng cáp và chắc chắn à, anh em có thể là đến uh, kho để mà xem kỹ về những cái chất liệu coi hết này của uh, những cái dòng sản phẩm tại công ty Victor Việt Nam à, và về uh, cái chức năng của kia sẽ đăng lại và anh em có thể là xem thêm ở phía dưới video uh, hoặc là xem thêm ở trong uh, kênh video marketing factor vn thì anh em sẽ thấy về uh, một cái video riêng biệt uh, về dòng sản phẩm máy độc dòng sofa chúng ta này và mức giá thành đầu tư của dòng sản phẩm này cũng uh, tương đối thấp thôi tại vì và anh em thấy đây ạ à, đây là con máy hơi ờ, đột dập à, ờ, với thiết kế nồi hơi cũng là bằng nhôm luôn à, máy được à, tích hợp ở trên đây là bàn đạp thì hầu như máy nào cũng sẽ có bàn đạp này cũng như là dây hơi để đưa hơi vào trong cái bầu hơi này à, và máy này thì à, nó sẽ làm chuyên cho hệ nhôm đó là nhôm à, tô ban à, và nhôm à, xuyên cũng như là bát cạnh thì thường dành cho những anh em nào đang ở khu vực miền trung trở vào chúng ta sẽ hay làm chuyên cho tô ban như thế này à, và cái hệ bát cạnh thì chúng ta có thể sử dụng dòng tinh hợp máy độc dập này thì giá thành cũng tương đối rẻ phù hợp cho tất cả anh em nào đang có nhu cầu sử dụng hầu đa số khách hàng ưa chuộng và sử dụng rất là nhiều à, vì à, nó đang được à, sử dụng phổ biến trên thị trường nó giải quyết được cho anh em rất là nhiều cái à, vấn đề về công việc à, về các hệ nhôm như là à, Sinfa 55 hoặc là bát cạnh 55 thì sản phẩm này là sản phẩm à, máy đồng dập à, đa năng 13 dao à, Master Việt Nam à, và máy này thì à, với 13 dao này nó sẽ làm được cho anh em về các hạt nhôm siêu pha 55 này hệ 55 mắt cạnh và nó sẽ làm được cho cửa ti này cửa sổ cửa lùa à, và nó sẽ được à, tích hợp hoàn toàn à, cả ke nhảy và ke bình kiểu trên dòng sản phẩm này luôn à, anh em có thể là chúng ta muốn dùng ke nhảy cũng được hoặc là dùng ke bình được tùy vào cái nhu cầu sử dụng của quý anh em khách hàng và anh em thấy thì máy được ờ, thiết kế được nồi hơi to chứa đầy đủ hơi để ờ, cho cái việc dập nó sẽ rất là ngọt và không có bị bắp nhôm hay lôi nhôm thứ hai đó là máy được tích hợp để là vòi giảm thanh để làm việc ở trong môi trường ờ, ồn ào thì nó sẽ à, hoặc là khu đông dân cư thì nó sẽ giảm lại cái âm thanh làm giảm tiếng ồn cho anh em mái vẫn được và ờ, tích hợp đó là bàn đạp và hệ thống dây hơi đồng thời đây là sẽ có cấp lọc khí để lọc sạch hơi nước ờ, và tạp chất đi ra bên ngoài ờ, và để lượng hơi đưa vào cái nồi hơi này sẽ là lượng hơi sạch hoàn toàn thì chất liệu toa thép thì rất là cứng cáp và giữa ba dòng sản phẩm mà anh em vừa được xem này thì ờ, nó sẽ có sự chênh lệch về giá cả cũng như là về ờ, cái chức năng công dụng thì nếu như ờ, anh em nào muốn biết thêm những cái sản phẩm như là máy đột dập 29 dao hoặc là máy đột dập thủy lực hoặc là các dòng sản phẩm khác của công ty Factor Việt Nam thì anh em có thể là xem thêm trên kênh của em à, là đón xem thêm ở trong ờ, những cái video tiếp theo à, vì hiện tại thì trên thị trường có rất là nhiều hệ nhôm và một con máy đột dập thì nó sẽ không thể nào đáp ứng đầy đủ được tất cả các hệ nhôm trên tất cả các dao trên tất cả các dao được nên là việc mà chúng ta đầu tư sản phẩm thì chúng ta sẽ lựa chọn xem là chúng ta sẽ làm riêng về hệ nhôm nào và khu vực của chúng ta đang phát triển về hệ nhôm nào thì chúng ta sẽ đầu tư sản phẩm đó để nó tiết kiệm chi phí cũng như đó là nó sẽ giải quyết được khối lượng công việc của chúng ta À, và chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua về những cái dòng sản phẩm máy động vật này và nếu như anh em nào đang ờ, muốn đầu tư những cái sản phẩm này về uh, cơ sở của mình thì anh em có thể liên lạc cho em em like qua số điện thoại 0787 291 188 và anh em có thể đến là tổng kho của em ở ngay bên gần bến xe nghĩa Hà Đông thành phố Hà Nội hoặc nếu như anh em nào ở khu vực miền Nam thì anh em có thể đến gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và liên lạc với em để ờ, được hỗ trợ nhận dẫn chi tiết để vào kho và và được à, đẩy giá tốt trên từng cái dòng sản phẩm máy à, sản xuất tự nhân tại công ty Hunter Việt Nam. À, và một lần nữa xin cảm ơn anh em đã luôn à, theo dõi cũng như đồng hành cùng với công ty Hunter Việt Nam nói chung và kênh video máy kinh doanh Hunter VN nói riêng. À, xin chúc cho quý anh em thật nhiều